trường vàng forex tiền tệ chứng khoán Mỹ của kênh đầu tư TGC như quý biết ạ thì tuần qua một tuần giao dịch khá thành công ờ, của chúng ta đối với cậu vàng tuy chúng ta không thành công đối với các cặp tiền tệ và chỉ số chứng khoán Mỹ nhưng riêng cậu vàng thì chúng ta rất là thành công tuần qua với việc ờ, canh mua cậu vàng ở vùng giá 30 33 uh, chốt lời 60 75 thì chúng ta chốt lời rất là rực rỡ đúng không ạ giá và cậu vàng xuống thấp nhất là vùng 1825 sau đó quay đầu đảo chiều đi lên mạnh mẽ chạm vùng 1876 trước khi đóng cửa ở mức là 1871.6 có thể nói tuần qua cổ vàng của chúng ta có 4 phiên đi ngang du ngủ mọi người trước khi có một phiên là uh, giảm trước tăng sau rất là mạnh mẽ tại phiên công bố tin CPI của Mỹ uh, tuần qua xét về yếu tố tin tức thì như chúng ta biết tin tức tuần qua chúng ta có hai điểm đáng chú ý điểm thứ nhất là về cái việc Australia tăng lãi suất mạnh hơn kỳ vọng rất là nhiều chúng ta biết trước đó là lãi suất của Australia ở mức là 0,35 dự kiến sẽ tăng lên là 0,6 à, theo đánh giá các chuyên gia như thực tế thì Australia tăng ngay mức không lên 0,85 chúng ta biết Australia là một trong những nước rất là cứng nhắc trong việc muốn duy trì à, tiền tệ à, lãi suất ở mức thấp Ờ, ngay lần tăng lãi suất đầu tiên thì Australia tăng mức rất là thấp 0,1% tức là tăng từ mức 0.25 lên 0.35 nhưng lần này thì tăng rất mạnh dạn là gấp 5 lần mức tăng của kỳ trước tức là từ mức 0.35 ờ, lên 0.85 có thể nói là các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang bắt đầu là quay đầu chính sách và có những ngân hàng tăng rất là cấp tập Đấy, chúng ta biết là hiện nay thì chỉ trừ ngân hàng trung ương Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp thì Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã xác nhận là sẽ bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 7. Tâm điểm của chúng ta tuần qua thì vẫn là thông tin CPI của Mỹ. À, chúng ta biết là giữa vào ngày thứ năm thì Ngân hàng Trung ương châu Âu có họp à, tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 0% nhưng có đề cập đến việc là sẽ bắt đầu tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7. À, đối với uh, Mỹ thì thông tin quan trọng nhất trong tuần chính là CPI của Mỹ tăng 1% so với cùng kỳ tháng trước và đưa CPI của Mỹ tiếp tục lập đỉnh à, từ mức 8,3 lên 8,6% à, ờ, một năm so với cùng kỳ năm trước. Điều này nó cho thấy là cái áp lực lạm phát vẫn rất là lớn mà chúng ta chưa biết đỉnh lạm phát ở đâu cả. À, vấn đề này nó gợi cho chúng ta à, về cái việc Fed sẽ phải hành động mạnh tay hơn để kìm cương cái à, con ngựa lạm phát đang tăng phi mã này. Và tâm điểm của chúng ta tuần sau chính là cuộc họp FOMC Chúng ta sẽ biết rất nhiều điều từ cuộc họp này. À, vào ngày thứ hai vào ngày thứ hai nhé, 13 tháng 6 thì chúng ta Mỹ chúng ta không có tin tức nào quan trọng cả, chỉ có thành viên LOC phát biểu thôi. À, đến ngày thứ ờ, ba, ngày 14 thì chúng ta có thông tin là chỉ số sản xuất PPI. Đấy. À, chỉ số PPI dự kiến sẽ tiếp tục tăng và tăng cũng là mạnh đấy PVI sẽ dự kiến sẽ tăng 0,8% so với 0,5% cùng kỳ năm trước vào ngày thứ tư chúng ta cũng có thông tin doanh số bán lẻ có thể nói là ba thông tin kinh tế quan trọng uh, mà đều công bố liên tiếp trong vòng uh, ờ, 3 ngày ngày thứ sáu thì CPI đến ngày thứ ba chúng ta có thông tin PPI và đến ngày thứ tư chúng ta có thông tin doanh số bán lẻ doanh số bán lẻ ở Mỹ cũng dự kiến tiếp tục tăng mạnh Đấy, có retail sale thì dự kiến doanh số bán lẻ lõi dự kiến tăng 0,8% và doanh số bán lẻ dự kiến tăng 0,2% và tâm điểm chính là đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm chúng ta sẽ có cuộc họp FOMC chúng ta lưu ý nhé một năm thì Fed có 8 cuộc họp FOMC tuy nhiên có 4 cuộc họp quan trọng hơn đó là các cuộc họp vào cuối các quỹ cuộc họp vào tháng 3 tháng 6 tháng 9 và tháng 12 tại cuộc họp và vào các tháng 3 6 9 12 thì Fed sẽ có là cái dự báo kinh tế tức là cái biên bản cuộc họp của FOMC Economic Close cái này là dự báo kinh tế của Fed thì tại những cái ờ, tại mỗi quỹ thì chúng ta sẽ thấy các chủ tịch Fed sẽ đưa ra đánh giá về nền kinh tế của cũng như là các ờ, chính sách đánh giá về lạm phát này, lãi suất này, việc làm này, tăng trưởng GDP này và điều chỉnh cũng như uh, tại uh, cái biên bản uh, cuộc họp FOMC Economic Policy Projection này thì các chủ tịch Fed sẽ thể hiện cái quan điểm lãi suất của mình bằng cách là đặt một dấu chấm lên cái ma đồ mạch cái ma trận biểu đồ biểu diễn cái ờ, lãi suất thì như chúng ta biết là cuộc họp tháng 3 thì hầu hết các chủ tịch Fed thì là thống nhất với mức là cuối năm nay lãi suất sẽ ở mức trung tính muốn đưa lãi suất về mức trung tính là mức tầm 2,25% đến 2,5% cuộc họp ờ, tháng à, ờ, 6 này thì giới đầu tư lại đang rất là kỳ vọng là Fed sẽ phải mạnh tay hơn nghĩa là lãi suất sẽ được đưa vượt trung tính tức là đâu đó rơi khoảng 2,75 đến 3% thậm chí có thể cao hơn 3% nếu điều này thực sự xảy ra thì có thể nó sẽ gây áp lực rất lớn đến thị trường tài chính và hoàn toàn thị trường tài chính có thể trao đảo đặc biệt là thị trường chứng khoán và bên cạnh đó thị trường nhà đất hoàn toàn hai thị trường đó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thị trường chứng khoán thì nó sẽ ảnh hưởng tức thời lao dốc tức thời còn thị trường ờ, nhà đất thì hoàn toàn là nó sẽ có những cái cú sốc giảm giá mạnh hơn trong thời gian tới còn nếu uh, các chủ tịch Fed vẫn tiếp tục giữ cái thái độ uh, như cũ tức là vẫn duy trì ở cái mức là lãi suất trung tính vào cuối năm nay ở mức 0, à, 2,25 đến 2,5% thì lúc đó thị trường tài chính đã phải đánh trước tin thì hoàn toàn có thể đảo ngược xu hướng à, có thể đảo ngược xu hướng và phục hồi ngắn hạn do vậy cái cuộc họp ờ, đêm thứ tư này rất là quan trọng các bạn lưu ý nhé <coughs> à, ờ, dự kiến thì cuộc họp tháng 6 này sẽ tăng lãi suất là 0,5% đưa lãi suất của Mỹ lên mức là từ 1,25 cho đến 1,5% và quan trọng các quan điểm của chủ tịch Fed nó sẽ thể hiện là cuộc họp tháng 7 và cuộc họp tháng 9 Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu hiện nay giới ờ, đầu tư đang kỳ vọng Fed tiếp tục mạnh tay hơn và tháng 7 tháng 9 đều tăng lãi suất là 0,5% như vậy nếu đúng như kỳ vọng thì đến hết tháng 9 là lãi suất đã trở về mức trung tính rồi. Còn cuộc họp tháng 11 và tháng 12 hoàn toàn đưa lãi suất vượt mức trung tính. Đó là cái uh, biên bản của họp FOMC và những cái dự đoán của các chuyên gia cũng như các kịch bản có thể xảy ra. Thì các bạn hết sức lưu ý à, đó là những kịch bản thì chúng ta có thể dựa vào kịch bản đó để chúng ta có những kết luận và phán đoán để giao dịch ngày thứ năm thì chúng ta có ngân hàng trung ương thụy sĩ họp dự kiến là không tăng giảm gì lãi suất cả ở ngân hàng trung ương anh thì dự kiến tăng lãi suất nhẹ tức là tự đưa lãi suất từ mức 1% lên 1,25% và ngày thứ sáu chúng ta cũng rất quan tâm đến cái ờ, phát biểu của chủ tịch Fed nói chung là cái ngày thứ năm vẫn là đêm thứ tư rằng tháng ngày thứ năm vẫn là quan trọng nhất biên bản của họp Fed chúng ta có những cái biên bản về biên bản của họp Fed FOMC uh, statement này chúng ta có dự báo kinh tế của Fed này FOMC Economic Projection và lãi suất của Fed này bên cạnh đó thì FOMC họp báo tức là cái uh, sau khi công bố biên bản nửa tiếng thì ngài Powell sẽ ra họp báo và cái việc uh, những cái bình luận của ngài Powell về lạm phát về lãi suất về tăng trưởng kinh tế tăng trưởng việc làm thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uh, uh, các thị trường tài chính có thể nói tuần tới sẽ là tâm điểm quan trọng nhất trong tháng. Do vậy thị trường tài chính hứa hẹn sẽ một tuần biến động, trao đảo không hề yên ả. Đó là xét dưới góc độ là phân tích cơ bản và phân tích tin tức. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào kỹ thuật để chúng ta phân tích từng sản phẩm một từ vàng, chứng ờ, khoán, dầu đến các cặp tiền tệ. <clears throat> Trước khi đi vào phân tích vàng và chứng khoán thì chúng ta sẽ phân tích qua cái chỉ số đô la index và cái lãi suất bond 10 năm của Mỹ để chúng ta có thêm một cái ờ, góc nhìn nữa trước khi phân tích các sản phẩm của chúng ta theo kỹ thuật. Đô la index tuần qua đảo chiều tăng rất là mạnh mẽ sau khi chạm đến vùng 101.3. Hiện nay đã tăng trở lại vùng 104. Cá nhân tôi đánh giá đô la index hoàn toàn tạo mô hình hai đỉnh, hai đỉnh cao. Đỉnh cao, đỉnh lần nhất là tạo ở vùng 105. Lần này tôi dự kiến đô la index sẽ lên chạm vùng 105.5. Sau đó tạo mô hình hai đỉnh thì sẽ đảo chiều đi xuống ít nhất là nó sẽ đi ngang quanh vùng 105 100 này một thời gian nhất định trước khi có thể phá ra khỏi cái ờ, kênh giá dài hạn này còn đương nhiên đô la index đang ở trạng thái là uptrend dài hạn rồi chúng ta nhìn chart tháng chart tuần đều thể hiện rõ cái xu hướng uptrend dài hạn chart tuần thì MA50 đã cắt MA200 nó thể hiện xu hướng rất dài trong thời gian tới đô la index sẽ tiếp tục mạnh lên nhưng mà ngắn hạn thì hoàn toàn đô la index có thể gặp mô hình hai đỉnh và đi sideways tích lũy như vậy hiện nay đô la index đang ở vùng 104.2. À, dự kiến đô la index sẽ lên vùng 105.5 trước khi đảo chiều thì nhiều khả năng đô la index sẽ tăng đầu tuần mạnh mạnh đầu tuần và cho đến uh, giữa tuần khi Fed họp xong tin ra là bán thì nhiều khả năng lúc Fed công bố thông tin ra thì nhiều khả năng là đô la index sẽ bị chốt lời thì lúc đó đô la index khi chạm vùng 105 105.5 sẽ đảo chiều Điều này đồng nghĩa với việc là các cặp tiền tệ khác sẽ gặp áp lực giảm giá đầu tuần và đến giữa tuần sau cuộc họp của Fed thì hoàn toàn có thể phục hồi. Như vậy thì xu hướng chung của các cặp tiền tệ khác là chúng ta sẽ canh mua ở giữa tuần để chờ đợi để nhịp phục hồi khi đô la index chạm đỉnh 105 tạo mô hình hai đỉnh đảo chiều đi xuống. Đó, đó là dưới góc độ phân tích về chung về chỉ số đô la index và các cặp tiền tệ gắn với đô la. À, đối với lãi suất bond của Mỹ thì rất là mạnh mẽ luôn sau khi ờ, điều chỉnh trở lại vùng giá 2.7 thì hiện nay lại tăng trở lại vùng giá 3.16 rồi cao nhất trong nhiều năm 4 năm ở đây hiện nay nhé chỉ số ờ, lãi suất bond của Mỹ thì khi tiếp cận vùng giá 3.25 này 3.25 này thì nhiều khả năng sẽ điều chỉnh bởi vì trường hợp cao nhất thì nó có thể lên đến vùng 3.45 sau đó vẫn đảo chiều điều chỉnh Do vậy cá nhân tôi thì không đánh giá cao cái kịch bản lên vùng 3.45. Tôi nghĩ là khi tin ra thì cái lãi suất bond của Mỹ lên đến 3.2. 3.2, 3.3 này sau đó sẽ tạo 12 đỉnh đảo chiều ngắn hạn. Còn xét về dài hạn nhất thì chỉ số uh, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đã uptrend dài hạn. Chúng ta nhìn thấy này, giao cắt vàng uh, trên chart tuần đã xuất hiện, nó thể hiện cái uptrend dài hạn. Còn chart ngày thì đương nhiên rồi giao cắt vàng xuất hiện từ lâu rồi. Chắn ngày thì chúng ta đã thống nhất nhau từ lúc 1.5 đã áp trên dài hạn rồi. Do vậy nhiều khả năng là ngắn hạn thì lãi suất 10 năm của Mỹ sẽ chạm đỉnh ngắn hạn ở vùng 3.2 3.3 sau đó đảo chiều đi xuống xoay quanh cái khu vực là 2.5 đến 3 tích lũy một thời gian trước khi có thể bứt lên mạnh mẽ. Còn theo kỹ thuật thì trước đó tôi đã từng phân tích với quý vị đấy là để đi hết cái kênh giá lãi suất tích lũy trong vòng 40 năm đó, khi khi phá cái kênh giá này, phá cái kênh giá lãi suất tích lũy 40 năm thì theo đúng target thì lãi suất của Mỹ sẽ phải tăng lên trở lên vùng là 5 đến 5.5 nhưng đây là dài hạn nhé, còn ngắn hạn thì tôi nghĩ nó chưa tăng được. Dài hạn thì tức là trong vòng khoảng 1 đến 2 năm tới thì cá nhân tôi đánh giá lãi suất của Mỹ hoàn toàn có thể được đưa lên trên dưới 5%. Đây có lẽ mới là điểm dừng. Ngắn hạn là như vậy. Về chung và dài hạn là như vậy còn ngắn hạn thì có lẽ đô chỉ số uh, lãi suất bond của Mỹ đang sẽ vấp phải kháng cự rất là mạnh quanh vùng 3.2 3.3 và sẽ tạm dừng tích lũy ở đây à, đó là về cái phần ờ, chỉ số đô la index và chỉ số lãi suất à, trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm còn đối với các sản phẩm của chúng ta thì như nào đối với cậu vàng của chúng ta nhé tuần qua phiên cuối tuần bật lên rất là mạnh mẽ à, sở dĩ cậu vàng bật lên mạnh mẽ vì chúng ta biết lạm phát của Mỹ thì chưa đạt đỉnh mà khi lạm phát xảy ra thì các thị trường tài chính rủi ro sẽ bị bán tháo ví dụ như chứng khoán à, và các giấy tờ có giá trị cũng như vàng sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy tuần qua chứng khoán Mỹ à, phiên cuối tuần sau khi thông tin lạm phát ra cũng giảm rất là mạnh đúng không ạ đây ạ tuần qua chứng khoán Mỹ giảm đều tầm trên dưới 3% chỉ số Dow Jones giảm 2 880 điểm 2,73%, chỉ số SP500 giảm 117 điểm ứng với mức giảm 2,91%, chỉ số Nasdaq thì giảm 437 điểm ứng với mức giảm là 3,56%. Có thể nói là các chỉ số chứng khoán của Mỹ tuần qua tuần qua thì chịu áp lực giảm giá rất mạnh tại hai phiên cuối tuần. Đó. Và chỉ số lạm phát nó đang gây sức ép lên thị trường tài sản rủi ro. Điều này cũng lý giải vì sao là vàng sẽ lên ngôi. Hiện nay vàng của chúng ta đang bị kẹp bởi thế là rằng co giữa thông tin tích cực và thông tin tiêu cực. Thông tin tích cực là lạm phát tăng cao thì vàng sẽ thành nơi trú ẩn, do vậy dòng tiền sẽ tìm đến vàng. Nhưng thông tin tiêu cực chính là việc Fed nâng lãi suất. Đó thì nó sẽ gây làm đô la tức là nó hỗ trợ cho đô la tăng giá và gây sức ép lên vàng giảm giá Tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá là thông tin tích cực sẽ có sức nặng hơn và sẽ lấn át thông tin tiêu cực. Do vậy xu hướng chính của vàng vẫn là xu hướng sideways up. Với xu hướng chính của vàng, chúng ta phân tích là sideways up thì xu hướng chính chúng ta sẽ canh mua. Đó, chúng ta sẽ canh mua ở chính. Chúng ta biết là hiện nay vàng thì vẫn nằm trên MA200 trên chart daily. Từ chart H1, H4 thì vàng đã nằm trên MA200 và giao cắt vàng cũng ờ, đã xuất hiện nó thể hiện cái xu hướng tăng giá trở lại do vậy cá nhân tôi đánh giá tuần tới xu hướng chung của vàng là tăng giá mà xu hướng chung tăng giá thì chúng ta hoàn toàn canh canh mua là chính đấy à, tôi thì đánh giá là đầu tuần vàng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh giảm test lại vùng 1845 1850 sau đó vàng sẽ chinh phục với 1009 à, trước khi à, đợi của hợp FOMC và trường hợp mà lên cao thì vàng sẽ tiến lên vùng kháng cự 1920 tại vùng 1920 thì sẽ có lực bán rất là mạnh do vậy nhiều khả năng nếu vàng tiến lên được vùng 1920 thì vàng sẽ đảo chiều và xoay quanh nghìn chín do vậy cá nhân tôi tuần tới chúng ta sẽ có các chiến lược giao dịch như sau chiến lược chính chiến lược chính nhất nhé là chúng ta canh mua lên vùng 1845 1850 chúng ta dừng lỗ là 1835 chúng ta chốt lời là đỉnh cũ 1875 xa hơn là 1900 à, ờ, chiến lược à, chính thứ hai chính là chúng ta sẽ bán xuống ở vùng 1920 cộng trừ 3 giá chúng ta dừng lỗ 10 giá 1932 à, chốt lời là 1900 ngoài ra chúng ta có một thể có một chiến lược phụ đây Chiến lược phụ thì chúng ta có thể nhìn thấy hiện nay vàng đang có xu hướng là tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Tuy nhiên do chúng ta dự kiến là vàng sẽ điều chỉnh xuống. Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh bán. Nếu đầu tuần vàng phục hồi lên vùng giá 75, 75 78 chúng ta có thể bán tại vùng 75 78, dừng lỗ 85 cho tôi. Chốt lời chúng ta hướng về vùng giá 850. Như vậy tuần tới chúng ta có 3 chiến lược vàng. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta có 3 chiến lược. Hy vọng là chúng ta khớp cả ba và chốt lời 2 đến 3 chiến lược thì đấy là tốt nhất mỗi lệnh dừng lỗ chúng ta sẽ khoảng 10 đô chốt lời là 30 đến 50 đô do vậy chúng ta cứ tự tin mà đánh thôi không có vấn đề gì cả <clears throat> ok ạ à, quý vị đã nghe rõ chiến lược chưa ạ chiến lược vàng tuần tới khá dễ giao dịch thôi mặc dù là một tuần biến động mạnh do vậy theo tôi chúng ta có hai chiến lược chính quan trọng nhất chiến lược chính thứ nhất là buy vùng 845 850 và chiến ờ, lược chính thứ hai à, chốt lời là vùng 75 900 dừng lỗ là 35 Chiến lược chính thứ hai là bán quanh vùng 1920 cộng trừ 23 giá. Chúng ta chốt lời là 900 hoặc là 885. Đấy, chốt lời tầm 20 đến 35 giá, dừng lỗ 10 giá. Còn có một chiến lược phụ đầu tuần. Các bạn lưu ý nhé, nếu đầu tuần nhé, vì chúng ta dự kiến là đầu tuần, còn nếu giữa tuần mà vàng test lên vùng uh, 74 75 là không giao dịch nhé. Chúng ta lưu ý chỉ có hai ngày thứ hai và thứ ba đầu tuần. Nếu vàng quay trở lại vùng 75 78 thì chúng ta mới bán dừng lỗ 85 lệnh này chúng ta chỉ dừng lỗ 7 đến 10 giá thôi đấy còn chốt lời là 1850 các bạn đặc biệt lưu ý chiến lược phụ chỉ áp dụng cho hai ngày thứ hai và thứ ba nhá <clears throat> đó là cái chiến lược giao dịch của vàng còn ờ, đối với dầu thì sao dầu thì theo cá nhân tôi đánh giá dầu sẽ vẫn tiếp tục trên đường hướng đến là test lại cái vùng đỉnh 1930 do vậy Ờ, tuần vừa qua thì chúng ta không khớp lệnh nhé giá dầu điều chỉnh xuống thấp nhất là 117.23 sau đó quay đầu lên cao nhất là 123 rồi đóng cửa 120 cá nhân tôi vẫn hư... tin tưởng vào khả năng dầu sẽ hướng đến vùng 130 do vậy chúng ta vẫn sẽ giữ cái quan điểm là canh mua và đợi dầu đến 130 chúng ta canh bán như vậy dầu thì theo cá nhân tôi vẫn đánh giá là vùng giá 115, 115.5 đây là một vùng hỗ trợ mạnh. Chúng ta sẽ canh mua nếu giá dầu điều chỉnh xuống đến nơi. Chúng ta dừng lỗ 2 đô 113. Ừ. Dừng lỗ 2 đô chúng ta chốt lời 7 đến 10 đô, tức là chốt lời 123 đỉnh cũ này hoặc là 125. Trường <clears throat> ngược lại nếu giá dầu lên 1930 Đấy, cộng trừ 0.5 đô chúng ta có thể bán. Chúng ta dừng lỗ 1932.5 còn chốt lời 1925 1923 nói chung là chiến lược dầu chúng ta cũng đánh hai chiều sẽ không có chiến lược nào là chính hay phụ cả chúng ta lưu ý cá nhân tôi dự đoán dầu sẽ đi trong cận biên là 115 đến 130 lên 130 chúng ta bán và xuống 115 chúng ta mua thế thôi chúng ta dừng lỗ 2 đô và chốt lời là 7 đến 10 đô đối với lệnh mua và 5 đến 10 đô 5 đến 7 đô đối với lệnh bán đó là dầu còn đối với chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thì tuần qua biến động vượt kỳ vọng của chúng ta xuống mạnh hơn kỳ vọng chúng ta kỳ vọng là chỉ số Dow Jones về 32.000 sau đó bật lên nhưng thực tế thì nó xuyên thủng luôn cá nhân tôi đánh giá chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay đang tiếp tục uh, mò đáy và với những phân tích kỹ thuật các chỉ báo thì đối với chỉ số Dow Jones vùng đáy tiềm năng chỉ số Dow Jones nhiều khả năng nó sẽ test lại đỉnh Covid đâu đó quanh vùng giá là 294 295 Đấy, các chỉ báo kỹ thuật thì cũng có hỗ trợ ở vùng 298 30 ngàn. Do vậy cá nhân tôi đánh giá nhé, chỉ số Dow Jones sẽ test về dưới vùng 30 ngàn. Đây sẽ là khu vực để các bạn chốt lời lệnh bán. Chúng ta có rất nhiều lệnh bán từ trên xuống kể cả ngày chỉ số Dow Jones 36 37 ngàn cũng như trên đường hồi lên 35 ngàn 34 ngàn chúng ta đều bán rồi. Nếu mà các bạn mà nắm giữ lệnh dài thì tôi khuyến nghị là chúng ta sẽ chốt vì tôi dự kiến đáy nhịp điều chỉnh này sẽ rơi vào dưới 30.000 29 đến 30.000 đây là khu vực chúng ta sẽ chốt lệnh bán và canh mua ngược lên đấy <clears throat> điểm hỗ trợ mạnh nhất của nó sẽ nằm quanh 29.300 là MA 200 trên chart tuần như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể canh mua chỉ số chứng khoán Dow Jones uh, giải ra mua ở vùng 293 298 đấy Thời điểm này thì chúng ta phải dừng lỗ rơi vào khoảng 2%, tức là 600 giá thì chúng ta dừng lỗ ở phía dưới này 293 chúng ta sẽ dừng lỗ 288. <clears throat> Chốt lời thì tôi nghĩ là ngắn nhất chúng ta sẽ hướng về vùng giá 32 ngàn xa hơn là vùng giá 34 ngàn Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể chốt lời 2.500 đến 4 ngàn giá thì việc chúng ta dừng lỗ 6 700 giá là chấp nhận được. Đó là đối với chỉ số chứng khoán Dow Jones. Tôi thì thiên về xu hướng là chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục gặp áp lực điều chỉnh tuần tới và sẽ phá 30 ngàn trước khi có thể mò đáy. Chúng ta chưa biết đáy ở đâu, đáy càng xuống gần thì chúng ta càng dễ nhìn. Nói chung là các bạn nên canh nhưng vùng giá dưới 30 ngàn là chỉ canh mua lên không canh bán nữa nhá. Chúng ta canh mua được càng thấp càng tốt, khôn dại tại tay thôi, hên xui thôi. Còn khu vực theo tôi là khu vực 283 28 29 1300 hay 9.800 đấy chính là khu vực nhiều khả năng tạo đáy thì các bạn có thể canh mua tại khu vực này nếu các bạn có thời gian còn nếu bạn nào không có thời gian chúng ta giải lệnh ra làm hai ba lô chúng ta mua giải thế thôi để lấy ra trung bình tốt nhất <clears throat> đó đúng chỉ số Dow Jones đúng chỉ số ờ, S&P 500 nó cũng tương tự Dow Jones thôi hiện nay đã 3.900 à, ờ, theo kỹ thuật thì chỉ số S&P 500 có thể hướng về vùng giá 3.500 Đấy nó cũng là mức uh, giảm Fibo 50% uh, ờ, từ đợt đáy đến đỉnh Covid đáy Covid đến đỉnh ờ, vừa rồi tuy nhiên và MA200 của nó đang ở nằm ở 3.498 như vậy chúng ta sẽ dừng dấu dưới MA200 trên tác tuần như vậy nhưng nếu theo các chỉ báo kỹ thuật khác thì chỉ số Nasdaq này à, SP500 này nhiều khả năng sẽ giảm không đến 3.500 nhiều khả năng nó rơi ở khoảng quanh 3.600 nó sẽ đảo chiều tức là chỉ số Dow Jones nếu mà từ mức uh, à, 31.300 này xuống đến 29 cứ giả sử 295 đi thì nó sẽ rơi vào khoảng là 6% chỉ số S&P 500 sẽ giảm cao hơn vào khoảng 7 đến 8% tức là rơi vào khoảng khoanh 36 ngàn 3.600 không phải 36 ngàn xin lỗi quý vị à, như vậy cá nhân tôi đánh giá là nếu quý vị cầm À, lệnh bán của chỉ số SP500 vì trước đó các bạn mà thực hiện lệnh bán dài thì rõ ràng vùng giá 4 tám này lúc đó tôi đã khuyến nghị bán rất mạnh rồi sau đó xuống đến 4 sáu cũng bán đúng ạ thì chúng ta sẽ chốt lời hết ở 3 sáu có thể chốt lời 3 bảy nhá chúng ta chốt nhà lời 3.600 3 bảy dưới 3 sáu thì chúng ta canh mua lên tức là khu vực 3.600 3.500 chúng ta canh mua lên nhá chúng ta dừng lỗ 3.400 cho tôi chốt lời thì chúng ta hướng đến là chỉ số SP500 này sẽ từ vùng giá 3.600 3.500 3.600 này sẽ hướng đến ngắn nhất là 4.000 còn tôi kỳ vọng nó tiến đến 4.200 và 4.300 là cao nhất đấy thì chúng ta mua 3.500 3.600 thì chúng ta chỉ kỳ vọng chốt lời 4.000 đến 4.200 thôi chưa chốt lời 500 ờ, đến 700 giá dừng lỗ thì hơn 100 giá đối với chỉ số Nasdaq các chỉ số chứng khoán Mỹ thì nó sẽ đồng pha nhau, chỉ khác nhau về điểm số thôi. Điểm số và mức độ biến động. Nasdaq thì thường là biến động mạnh nhất, dừng lỗ thì cũng dừng lỗ về phần trăm là nhiều hơn nhưng mà chốt lời thì cũng chốt lời mạnh hơn. Chỉ số Nasdaq hiện nay thì sẽ có mức hỗ trợ hiện nay thì tuần qua đang giảm đến 11.800 theo kỹ thuật nhé thì chỉ số Nasdaq sẽ có hỗ trợ quanh là 10.600 m 200 thì đang đặt ở 10.800 Như vậy chính cái giải 10.600, 10.800 đây sẽ khu vực mua Và mọi lệnh bán ở phía trên của chỉ số Nasdaq Từ vùng 16.000, 17.000, 15.000 thì chúng ta sẽ chốt hết trước cái vùng hỗ trợ 10.600, 10.800 này Như vậy chúng ta chốt 11.000 nhá Còn lại vùng giá 10.600, 10.800 chúng ta sẽ canh mua lên Đấy Chỉ số Nasdaq này chúng ta sẽ dừng lỗ hơi xa Ờ, ngắn nhất thì chúng ta sẽ dừng lỗ là 300 giá vào khoảng 10.300 ờ, chốt lời thì sao chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 12.000 và 13.000 như vậy chúng ta chốt lời tầm 2 đến 3.000 giá 2.300 đến 3.300 giá thì việc chúng ta dừng lỗ 300 giá cũng là chấp nhận được rất là tốt luôn ạ tỷ lệ chốt lời chúng ta toàn 6 đến 8 lần so với lãi cắt lỗ chúng ta chỉ chốt lời một lệnh thôi thì chúng ta có thể đủ cho cắt lỗ 4 5 6 lệnh do vậy tuần tới đối với chỉ số chứng khoán Mỹ bán thì tôi nghĩ là chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm đến được ờ, đi được 4 ờ, phần 5 cái sóng giảm đợt này rồi do vậy là chỉ còn 2% cuối cùng tôi sẽ không khuyến nghị bán nữa và tôi khuyến nghị chúng ta sẽ là canh chốt lời các lệnh bán và canh mua lên đó đó là thời điểm hiện tại quý vị lưu ý nhé Ờ, có nhiều quý vị sẽ hỏi là tại sao chỉ số chứng khoán Mỹ ờ, đã xác định là đao chen chung và dài hạn chúng ta canh mua lên thì đúng chỉ số chứng khoán Mỹ các chỉ báo kỹ thuật về dài hạn đều giao cắt vàng thì đều cho là tín hiệu giảm giá nhưng ngắn hạn thì nó lại đang tiến dần đến cái khu vực tạo đáy ngắn hạn do vậy chúng ta hoàn toàn có thể mua lên và sóng phục hồi này hoàn toàn có thể kéo dài 4 đến 6 tuần đấy với mức phục hồi rơi vào đâu đó tầm 10 đến 15 phần trăm đối với chỉ số Nasdaq hoàn toàn có thể phục hồi 20 phần trăm từ đáy nên đây cũng là một kèo phục hồi rất là mạnh chúng ta hoàn toàn có thể tự tin canh mua vấn đề vùng đáy thì các bạn phải hết sức lưu ý những cái khu vực hỗ trợ mà tôi lưu ý quý vị đấy đối với chỉ số Nasdaq thì khu vực hỗ trợ nó là 10.006 10.008 đó khu vực mua lên còn tất nhiên nó sẽ có sai số nhé thậm chí nó có thể xuống đến 10.005 10.004 cũng nên không biết được các bạn phải canh khu vực hỗ trợ đó để canh mua thôi còn khi đã tiến về khu vực hỗ trợ thì bạn nào mà chết đinh mà có thời gian các bạn có thể canh khi H1 xuất hiện đến đảo chiều hoặc là H4 xuất hiện đến đảo chiều là chúng ta xúc thôi còn bạn nào mà không có thời gian thì chúng ta đợi daily xuất hiện đến đảo chiều tôi nghĩ là nếu mà xuất hiện daily thì lúc đó giá đã phục hồi 3 đến 5% rồi tốt nhất là các bạn nên canh đường đến H1 hoặc H4 H1 thì cũng dễ có thể bị fail tức là trong thị trường biến động mạnh thì hoàn toàn có thể nó ra tín hiệu giả nhưng mà H4 thì tôi tin tưởng tôi nghĩ là một đến H4 mà đảo chiều thì khả năng cao sẽ đảo chiều xác suất fail thấp hơn do vậy đường chứng khoán Mỹ chiến lược chúng ta cũng rất là rõ ràng nhé tuần tới chỉ là tuần tin ra là chốt lời chúng ta sẽ canh chốt lời lệnh bán và canh mua ngược lên à, vàng dầu chứng khoán rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các cặp tiền tệ thôi Đối với cặp ờ, euro trên USD Euro dự kiến tháng 7 sẽ tăng lãi suất Mỹ thì tháng này sẽ tăng Tôi nghĩ là khi Mỹ tăng lãi suất thì ờ, đô la đạt đỉnh và sau đó thì sẽ đảo chiều đi xuống như chúng ta phân tích chỉ số DG ạ thì rõ ràng là DG tiến lên vùng giá hiện nay đang vùng giá 104 105 đúng không ạ khi DG tiến về vùng giá hiện nay đang 104.2 tiến về vùng giá 105 105.4 thì sẽ đảo chiều đi xuống như vậy thì hoàn toàn cặp euro trên USD này hoàn toàn có thể giảm giá đầu tuần và test lại đáy cũ sau đó sẽ đảo chiều tăng giá do vậy chiến lược chúng ta cũng khá là dễ giao dịch thôi chúng ta sẽ canh mua thôi chúng ta canh mua quanh đáy cũ đây 1.3 đáy cũ của chúng ta 1.350 đúng không chúng ta canh mua quanh 1.0350 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 60 pip cho tôi 1.0290 còn chốt lời vì nó đang ở trong chen biến động mạnh chúng chốt lời 200 đến 300 pip tức là chốt lời 1.03 chúng ta mua ở 1.0350 thì chốt lời tầm 250 pip 1.0600 đó chốt lời dừng lỗ 60 pip và chốt lời 250 pip tỷ lệ chốt lời 41 chúng ta được một lệnh chốt lời thì sẽ đủ cho bốn lệnh dừng lỗ một kèo rất là tốt đối với đồng bảng trên USD <clears throat> có lẽ cũng biến động tương đồng với uh, ờ, ờ, USD euro thôi nhưng mà đồng bảng trên USD này thì cái tín hiệu đáy của nó lại hơi lòng lẻo đấy thôi kệ chúng ta cứ canh bắt đáy rồi sai chúng ta dừng lỗ Chúng ta chuyển chốt lời một cặp thì đủ cho dừng lỗ 4 cặp mà. Chúng ta chốt lời quanh đáy cũ nhá. Mua quanh đáy cũ. Cá nhân tôi đánh giá vùng giá 1.2150 cộng trừ 10 pip xe khu vực mua. Đối đồng bảng chúng ta sẽ nó biến động mạnh hơn euro, chúng ta sẽ dừng lỗ 70 pip cho tôi. 1.2080 Chốt lời 300 pip cho tôi nha. 1.2450 đó chúng ta dừng lỗ 7 mươi pip chốt lời 300 pip thì tỷ lệ chốt lời hơn 41 nói chung là đối với các cặp tiền tệ này chúng ta chỉ cần chốt lời một lệnh thì chúng ta đủ dừng lỗ 4 lệnh đối với đồng USD CAD USD CAD dự kiến USD tăng đầu tuần giảm cuối tuần như vậy đồng này thì chúng ta ngược lại canh bán đầu tuần và canh ờ, đúng không USD tăng giá đầu tuần thì USD Canada lên sau đó cuối tuần giảm thì chúng ta bán như vậy đồng này chúng ta sẽ canh bán thôi chúng ta canh bán khi đo lại đỉnh cũ đỉnh cũ đang 1.3050 chúng ta canh bán đồng này 1.3050 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 1.3100 dừng lỗ 60 pip chốt lời 200 pip cho tôi 1.3850 đó nói chung chiến lược khá dễ giao dịch thôi <coughs> cứ USD mạnh đầu tuần giảm cuối tuần thì chúng các cặp tiền tệ khác chúng cứ làm ngược với USD thế là xong AUD USD đồng này thì đô la index đô la tuần qua mạnh quá <coughs> Đó, đồng này tuần qua tuy đô la Australia tăng lãi suất nhưng mà vẫn tiếp tục bị áp lực giảm giá bởi đô la mạnh lên Ừ, đồng này là đang là xuống dài hạn như vậy chúng ta canh đồng này thì ngược lại nha chúng ta không canh mua chúng ta canh bán thôi vì nó lại đang áp chen dài hạn mà giao cắt vàng lại mới xuất hiện góc cắt cũng khá là cao 45 độ như vậy đồng này chúng ta canh bán thôi tuần trước chúng ta bán cũng chốt lời thành công rồi đúng không 1.2 7260 chúng ta bán chốt lời thành công rồi hai cha hơn 200 pip rồi bây giờ chúng ta tiếp tục canh bán nếu nó test lại MA200 đây 0.7260 đồng này chúng ta chỉ dừng lỗ 50 pip thôi 0.7300 chốt lời cũng 200 pip thôi 0.7050 đó đồng này chúng ta cứ thế mà giao dịch cứ lên mà 200 test giao cắt vàng chúng ta bán đấy dừng lỗ 50 pip chốt lời 200 pip cho tôi đối đồng NZD USD này đồng này thì khoai rồi xu hướng xuống thì áp chen đang đao chen dài hạn điểm vào thì không có đồng này có lẽ chúng ta sẽ không giao dịch đối với yên nhật USD trên yên nhật USD đang mạnh lên điều này đồng nghĩa với việc là USD trên yên nhật không có đỉnh do USD trên yên Nhật không có đỉnh thì ngắn hạn chúng ta chưa biết làm cái gì cả Đấy, USD chia giật chưa có đỉnh hiện nay trên chart daily có hai cây doji nhưng nó không được đẹp cá nhân tôi không đánh giá cao mà lại đóng cửa cuối tuần ở mức cao nhất có lẽ USD trên yên Nhật chỗ này chúng ta đứng xem thôi không có làm gì cả nó đang áp trên dài hạn rồi mặc dù một số chỉ báo kỹ thuật thì nó đang cho thấy là USD trên yên Nhật tiến vào vùng quá bán rất là mạnh nhưng có lẽ chúng ta chờ đợi một tín hiệu đảo chiều nó rõ nét hơn Đấy. trên chart daily thì nó tiến vào vùng 76 chưa phải quá cao trên chart tuần thì vùng quá mua cũng đang thì xuất hiện phân kỳ 80 cũng rất là cao rồi chart tháng cũng đứng ở vùng 86 tức là xu hướng tăng của USD Nhật thì đang có nhưng mà nó đang ở cái vùng quá mua rất là sâu do vậy có thể đảo chiều bất cứ lúc nào có lẽ đồng này chúng ta cần một cây nến đảo chiều một cây chuồn chuồn hoặc là một cây uh, búa ngược đảo chiều luôn chúng ta có thể tham gia mua bán đồng này các bạn buộc phải canh khi daily xuất hiện cây nến đảo chiều thì mới có thể tham gia mua bán nha còn hiện tại đồng này thì tôi không nhìn thấy xu hướng hoặc là ít nhất phải H4 xuất hiện một cây nến pinma đảo chiều đấy đồng này thì tôi không thể khuyến nghị mua bán ở thời điểm hiện tại được cá nhân nhìn thấy xu lên nhưng không thể mua bởi nó đang trong vùng quá bán rất sâu có thể đảo chiều bất cứ lúc nào nhưng bán thì chúng ta chưa thấy tín hiệu do vậy đồng này thì các bạn phải theo dõi sát nếu muốn giao dịch đối với đồng bảng trên yên nhật <coughs> bảng trên yên nhật thì dễ dàng hơn rất là nhiều bảng trên yên nhật đang tạo mô hình hai đỉnh rồi như vậy chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nó tạo mô hình ba đỉnh hoặc test lại cái đỉnh này 168.5 chính là khu vực cộng trừ 10 pip chính là khu vực chúng ta canh bán. Chúng ta dừng lỗ 70 70 pip cho tôi vì đồng bảng trên yên nó đang biến động cực mạnh. Đấy. Chúng ta dừng lỗ 169.2. Chốt lời thì sao? Chúng ta chốt lời 300 pip cho tôi, bán 168.5 thì chốt lời 1 65.5 cho tôi với bảng diễn nhân biến động mạnh lắm hôm trước nhằng một phát đã 165 rồi đã hơn 300 pip có một phiên thôi Ok đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định xuống tuần tới tuần từ ngày 13 cho đến ngày 18 tháng 6 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công quý vị đặc biệt lưu ý tâm điểm tuần tới chính là đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm nha vào lúc 1 giờ đêm của giờ Việt Nam thì chính là biên bản của họp FOMC ra. Đấy, nếu mà quý vị nào mà không có kinh nghiệm hoặc là đang có trạng thái lệnh chạy, chúng ta có hai lựa chọn. Một là rời dừng lỗ về điểm hòa vốn hoặc hai là có thể thoát ra khỏi thị trường trước khi tin được công bố. Bởi vì khi tin công bố hoàn toàn thị trường có thể biến động rất mạnh, chúng ta có thể bị chuyển từ trạng thái lời sang lỗ hoặc từ lỗ ít sang lỗ nhiều rất là nhanh, sợ không kịp xử lý đâu. Ok, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.